rồi xin đừng lấy em xin bình lành em đi hãy mang em về chốn xuân thì ngày nào còn ngồi hỏi tóc xanh ngày nào còn trò chuyện với anh em nói em thương anh mà nói em yêu anh mà cớ sao ta lại hóa chia xa đó phong lan lặng lẽ mơ màng nàng dịu dàng tờ đèn kéo binh hẹn người chẳng cần cố sinh